rồi hello anh em nha chào toàn thể tất cả anh em mọi miền bắc trung nam nha Đó. quay lại của bên ờ, bầu cua bịp không tan của bên cơ sở là phát tài ngày hôm nay Đó, lộc sẽ tiếp tục làm cho anh em một số sản phẩm để anh em chơi bầu cua bịp năm 2022 này anh em nha Đó. thì trước màn hình anh em thì bên mình chuyên cung cấp như là bầu cua tài xỉu Đó. hay là sóc đĩa hay là đá gà bất kể cái gì anh em cần nhu cầu cứ alo của mình qua số điện thoại 0981 521 779 nha đấy thì mình đã làm một cái ờ, bộ hộp bột cua không tan để cho giao cho khách ha thì mình sẵn đây mình sẽ làm video cho anh em đó chỉ cách chơi về cái loại bột cua không tan năm 2022 này là như thế nào đó thì trước màn hình anh em ha nó là một bộ bột cua đấy thì mình sẽ trước tiên mình sẽ thử qua 500 cho anh em xem ha đó, đây là cách để thử 500 anh em nhé cục 500 cực kỳ là cứng đó đây là cục 500 Mỹ này thì mình sẽ test sơ qua bộ hộp nha anh em đó trước tiên mình phát cái này đó ok ha đó mình dịch bộ vào đây đúng ha xong rồi đấy hột hộp không tan là như thế nào là có nghĩa bất kể anh em thử lâm châm ha hay là xé hộp, bóp hộp đều không có tan tích ở trong anh em nhé nên nhớ hộp không tan là là phải như vậy còn nếu như anh em thử 500 đó, à, mà nó hít đó, à, mà anh em xé hột ra có chiếc chiếc cho trong đó là gọi là hột có tan nha đấy thì hột này mình đã làm cho khách lên tỷ lệ quýnh về bầu ha quýnh về bầu bỏ rung đó thì mình đã làm ba con bầu này rồi hột chợ đấy anh em hột cực kỳ là xấu ha tại vì khách đặt là hột xấu thôi không còn đẹp thì vì chợ là phải chơi xấu như thế này chứ còn đẹp là hột làm anh em nhé đó thì cái cách đánh của bầu cua không tan nó sẽ kèm theo làm vào ba bộ hộp tùy anh em yêu cầu làm làm một hộp thì mình vẫn làm hai hộp mình vẫn làm và ba hộp mình vẫn làm và nó kèm thêm máy móc để hỗ trợ qua bắt qua cái bộ hộp này chứ không phải làm xong bộ hộp là các anh em chơi là không có đâu anh em nha không có mà phải có máy móc đó máy nó gồm có ba loại để anh em chơi thứ nhất các anh em chơi độ chế vào bất kể dù nón hay là bất kể như cái gì các anh em thích đó anh em hiểu không thì mình sẽ độ chế thứ hai nữa các anh em mua máy rồi máy xanh ha. thứ ba nữa là sẽ chơi những dòng máy cố định rung chung ha báo hiệu trên à, cái gọi là máy S304 này nó sẽ là tổng hợp cho anh em cái máy S304 này tổng hợp để có thể bắt qua cái bộ bầu cua không tay này anh em nhé đấy thì cái máy này các anh em bọc con người quét ngang đó, hoặc là kẹp trên nách hay ở đâu anh em chỉ cần đưa qua nó sẽ bắt anh em ha đó. thì bây giờ cái máy này thì nó phải tầm cao ở tầm 1 mét tầm cao một mét anh em nha anh em thấy không tầm cao một mét mình sẽ để bao cua ra để tí mình à, sẽ bỏ vào mình lắc và mình sẽ hướng dẫn cái máy trước cái máy này khi chơi các anh em nhé khi các anh em chơi nó sẽ là, là lên bầu nó sẽ đỏ đèn anh em nhé đó lên bầu nó sẽ đỏ đèn còn nếu như không có nó sẽ là tắt anh em nhé đấy thì mình sẽ để lên cao của tầm một mét nha đó rồi mình để lên cao rồi thì hộp thì mình cũng đã thử xong rồi mình lại cái này tí ha đó mình test qua lại luôn cho anh em để mình chơi và mình dục cái cục nó ra đó, mình sẽ bỏ vào nên nhớ khi nào có bầu máy sẽ báo rung anh em nhé giờ mình để bao cua này ha đó, mình lắc cho anh em xem nha hai cây sân chính thử coi ha đánh đại hai cây sân chính vui thôi thấy sân chính sang chính thì cái này nếu như mình chưa có máy móc thì mình quýnh đại ờ, gà gì được ha hai gà một tôm có sân chính đi đó như cái này mình đánh ờ, con tôm đi ha không có tôm đấy thì bắt đầu bây giờ mình sẽ quýnh thật sự à, khi nào các anh em nhìn cho màn hình nha có bầu lên nó sẽ báo đèn và mình sẽ đánh cho anh em nha đó, rồi mình lắc này đó, như cái chén này máy không có anh em nha đó anh em thấy không đưa máy vào không sáng đèn thì cái cây này các anh em quýnh không bao giờ quýnh con bầu cái chén này anh em nha các anh em quýnh những về con khác cả gà tôm nai các anh em thấy không hai hai gà một tôm ok đấy chuẩn một chén tiếp tục mình lắc này à, như cái cây này như cái cây này máy cũng không rung anh em nhé đó các anh em không không rung thì tất nhiên các anh em không thể nào quấn bầu ai à, quấn bầu bắt hết bầu đi cho mình nha bắt hết bầu đi về những mặt khác đó các anh em thấy không cua tôm cá không có bầu chuẩn tuyệt đối hai cây rồi anh em nhé tiếp này rồi như cái này máy báo rung rồi anh em nhé đó máy báo rung đúng không anh em đó, máy báo rung rồi hiện đèn sáng anh em nhìn trên màn hình là thấy đúng không anh em thì có bao nhiêu các anh em bao nhiêu các anh em về hết cho mình cũng bầu nha đó về hết cho mình cũng bầu luôn đó hai bầu một gà đúng không anh em tuyệt đối chuẩn luôn đó, ok chưa rồi mình sẽ lắc thêm ba bốn cây nữa cho anh em xem cái độ hiệu quả của bầu cua không tan này nha cực kỳ là nhanh và hiệu quả luôn anh em máy không rung anh em nhé đó cực kỳ là nhanh khi các anh em lắc lên chỉ cần quét ngang thôi là máy nó sẽ báo hiệu cho anh em biết được ha có hay không là anh em biết được thì cái chén này các anh em không có không có bầu thì các anh em bắt hết bầu đi nha đúng không anh em hai tôm một cua đúng không chuẩn không đó, tuyệt đối luôn anh em nha đấy thì mình sẽ lắp tiếp thêm hai cây nữa nha ừ các anh em lắc mạnh hay là lắc nhẹ hay là lắc gì tùy ý anh em nha đó như cái này cái chén này máy không rung anh em nha máy không rung thì có nghĩa là không có bầu ha dở này hai cá một tôm đúng anh em đó ok chưa đấy không rung có nghĩa là không có bầu không có bầu thì các anh em quýnh những cái mặt khác cho mình nha đó. rồi cây cuối nha rồi như cái này máy rung rồi anh em ha chỉ cần tầm 2 giây một giây thôi là mình biết liền đó đèn đỏ lên máy đã báo rung máy đã báo rung vào máy cực kỳ là em luôn anh em nhé không phải là rung to để người ta nghe đâu ha rung cảm nhận thôi anh em bọc trong người ha kẹp vô da thì cảm nhận nha quýnh về một bầu đúng không anh em hai gói một bầu là hai cua một bầu đó anh em nhé đó ok chưa đấy đây là cái sản phẩm bầu cua không tan thì theo như yêu cầu của anh em thì anh em cần mua hàng hoặc là test hàng hãy lên cơ sở của mình ha hãy lên cơ sở của mình lập phát tài đấy hoặc là các anh em ở xa liên hệ Zalo 0981 521779 0966 521779 nó sẽ gặp trực tiếp mình đó thì anh em xem video có thấy hay anh em nhớ like và chia sẻ cho comment một mà bên dưới video anh em nhé đó, và đồng thời anh em chơi năm 2022 này đó chiến thắng về bộ môn bộ cua không tang này anh em nhé chào anh em